kênh Nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một ngôi nhà nữa ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông Ngôi nhà nằm ở ngay đường Thanh Lãm thôi Hiện tại là tôi đang đứng ở trước cửa ngôi nhà đây các bạn có nhìn thấy mặt tiền của ngôi nhà thì đều được sơn trắng hết luôn Phía trước thì đều được chúng tôi ốp ờ, đá đen granite và đây là phần ngõ của ngôi nhà rất là rộng cách 50 ờ, m là ra đường ô tô đi được thôi đây là phần phía bên trong này các bạn có thể nhìn thấy tiếp theo là phần về à, phần mặt tiền của ngôi nhà thì à, bên ngoài như vừa tôi đã giới thiệu với các bạn thì được làm từ đá granite màu đen và tiếp theo là phần cửa thì sẽ được làm từ cửa hai lớp bên ngoài là cửa sắt cũng sơn tính điện và bên trong là cửa nhung uh, việt pháp và bên trong đây chính là phần phần uh, bên trong của tầng 1 ngôi nhà bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì được chia làm uh, phòng khách này đây phía bên ngoài đây chính là phòng khách bao gồm hệ thống trần thạch cao hệ thống ờ, đèn chiếu sáng và bên kia có một cái cửa sổ các bạn có nhìn thấy và tiếp theo ờ, bên này chính là phần bếp của ngôi nhà thì hiện tại là ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện thì bên tôi là chưa lắp tủ bếp ờ, sau là sẽ có tủ bếp bằng gỗ sồi nga mặt bếp thì đây sẽ là một từ đá đen và bên trong là, là chậu rửa bằng inox 304 và phía bên này là là phần gầm cầu thang đấy bên tôi cũng có lắp thêm một cái máy bơm để bơm lên ờ, nước lên tép của nhà phía bên ngoài này thì đặc biệt chúng ta có thêm một cái sân phía sau và một cái nhà vệ sinh ờ, phía ngoài của tầng 1 để chúng ta có thể nhìn thấy về phần ờ, cầu thang của ngôi nhà thì ờ, được ờ, làm từ đá bình định đá tự nhiên và tay vị sẽ được làm từ gỗ nghiến nên các bạn có thể nhìn thấy đi tiếp theo chúng ta sẽ đi lên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh đây thì bên này chúng ta tham quan trước chính là nhà vệ sinh của ngôi nhà bao gồm uh, hệ thống uh, lavabo gương và sen và bồn cầu đằng sau có thêm một cái cửa thông thoáng thông gió nữa các bạn nhé đây chúng ta phải đứng bên trong nhìn nhà vệ sinh rất là rộng cửa nhà vệ sinh thì đây là còn từ cửa nhôm việt pháp đây, tiếp theo chúng ta sẽ đi sang ờ, phòng ngủ phía tầng 2 của ngôi nhà ở ờ, ngôi nhà này có diện tích rộng 34 mét vuông nên là mỗi tầng chia một phòng nên cái phòng tương đối là rộng rãi chúng ta quan sát đây là hai cửa sổ ở phía mặt tiền đây đây là phần phòng ngủ phòng ngủ bao gồm mà trong phòng ngủ sẽ có hệ thống chân thành cao này hệ thống ờ, cửa thông phòng được làm từ gỗ trò hệ thống lát đèn thì sẽ được làm ờ, từ gạch 60 x 60 màu trắng sơn tường thì cũng là màu trắng luôn về phần cửa sổ này thì sẽ được làm từ cửa bên ngoài là cửa là nhựa loại thép thích âm và bên trong là có một lớp cửa sắt đây hiện tại là chúng tôi đang đặt đây để chuẩn bị lắp tiếp theo là chúng ta sẽ đưa đi lên trên tầng 3 trên tầng 3 của ngôi nhà thì sẽ được chia làm một phòng ngủ như tầng 2 cũng như vậy một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh ngôi nhà này thì à, có diện tích đất thừa được phía sau thì chúng ta nhìn có nhìn thấy đây cái cửa sổ phần cầu thang rất là rộng và thoáng đây trong nhà vệ sinh cũng vậy chúng tôi cũng mở được một cái cửa như thế ở trong nhà vệ sinh trên tầng 3 này thì cũng bao gồm các thiết bị như tầng 2 thôi bồn cầu này hệ thống ờ, đầu chờ của bình nóng lạnh vòi hoa sen hệ thống lavabo móc treo quần áo hệ thống đèn chiếu sáng qua cửa nhà vệ sinh đây tiếp theo chúng ta sẽ đi sang phòng ngủ phía bên này ở phòng ngủ phía bên trên này thì chúng ta sơn màu khác một chút các bạn nhé hiện tại là đang được chúng tôi sơn ờ, màu xanh nhạt đây là quan sát cũng có hệ thống trần thạch cao hệ thống đèn nép và hệ thống cửa trong phòng đây đặc biệt là bên ngoài là ngôi nhà là có thêm một cái ban công các tầng đều có hết các bạn đây chúng ta còn ra tất cả là có ban công ngôi nhà này nằm à, rất gần à, bến xe Nghĩa trường à, cấp 2 trường cấp 3 chợ số nên là đi lại rất là thuận tiện ngõ rộng thông thoáng đi ra khu đô thị đi hai ba trăm mét là ra đến trường cấp 3 thôi tiếp theo đây chúng ta lên trên tầng 4 trên tầng 4 của ngôi nhà thì đang được chúng tôi chia làm một phòng thờ kết hợp với phòng ngủ và một cái sân phơi nhỏ trên này chúng ta sơn một màu khác màu vàng nhạt cũng rộng như các phòng dưới thì chúng ta phải quan sát đây tiếp theo là bên này chính là sân phơi của ngôi nhà bên sân phơi đây thì hiện tại là chúng tôi có để đầu chờ của à, máy giặt và phốt khóa đây sau chúng tôi sẽ làm trùng cọc về thông tin của ngôi nhà thì tôi xin nhắc lại một lần nữa về thông tin ngôi nhà có diện tích là 34 mét vuông xây uh, à, 4 tầng và mỗi tầng chia một phòng ngủ rộng một nhà vệ sinh giá chào bán với giá là 1 tỷ 750 triệu đồng ngôi nhà nằm ở ngay ờ, đường Thanh Lãm phường Phú Lãm quận Hà Đông gần với bến xe Nghĩa trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 ờ, và chợ số khu dân cư khá là đông đúc giao thông thì khá là thuận tiện thôi Ngoài ra khu vực này thì bên công ty tôi còn xây dựng một vài vị trí khác nữa Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể à, liên hệ với tôi theo số ở trên video hoặc là đăng ký kênh để nhận được thông báo thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại